có khi một cơn mưa hạ chung trình cơn gió lang thang có khi một cơn nắng tàn rụng rời vai em gầy guộc tháng tư hồn nhiên gõ cửa ngọt ngào sóng mắt bờ niềm sâu thẳm em về góp nhặt nụ cười tiếng ve khúc ca mùa hạ dạ dịch trên vòm cây cao bên sông em ngồi tựa cửa hạ về e ấp lúc nào có khi một cơn mưa hạ trùng trình cơn gió lang thang có khi một cơn nắng tàn rụng rời vai em gầy gò sâu thẳm em về góp nhặt nụ cười tiếng ve khúc ca mùa hạ dạ dịch trên vòm cây cao bên sông em ngồi tựa cửa hạ à, về có khi một cơn mưa hạ trùng trình cơn gió lang thang có khi một cơn nắng tàn rụng rời bay sâu thẳm em về góp nhặt nụ cười tiếng ve khúc ca mùa hạ dạ dịch trên vòm cây cao bên sông em ngồi tựa cửa hạ về mở cửa